ngày đầu bỡ ngỡ lần đầu say mê trận đầu rực rỡ chiến tích đầu rạng danh hãy giữ lại khoảnh khắc kỳ diệu của lần đầu trải nghiệm với máy quay handycam của sony máy quay handycam của sony được sử dụng tại everest